với cái máy này anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này duy nhất thôi quân vị bát đĩa hoàn toàn là sai chín anh em cũng có thể bịp người ta anh em nhá với cái máy nhận diện này anh em nhìn nhá anh em phải biết địa phương anh em chơi con gì ví dụ địa phương tôi chơi quân tú tôi tí nữa tôi sẽ nhận diện quân tú đi hoặc là quân villa quân thăng long hay quân bài quân tú quân đóm đều được hết anh em nhá anh em nhìn này quân và bát đĩa hoàn toàn là sai chín bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em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 hai ba ngày hết được pin anh em nhá bây giờ tôi sẽ vào thực tế và tôi test thử cho anh em địa phương tôi cho con tú tôi sẽ nhận diện con tú đi tôi sẽ lấy một cỡ bài bất kỳ đi anh em nhá ví dụ đây là con tú của sới tí nữa tôi sẽ cắt thử nó cho anh em anh em nhá và tôi biết là con tú là chỗ mình chơi nó có chơi con tú rồi mình sẽ nhận diện trước ở nhà cái màu con tú giống hệt cái màu của sới đi ví dụ thăng long hay villa anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi anh em đi nhá nhận diện là phải nhận diện cái màu lưng của nó thì nó mới ghi nhớ cái màu của nó anh em nhá ví dụ thăng long villa anh em phải nhận diện màu lưng hay con tú phải như thế anh em nhá đầu tiên là anh em sẽ khởi động máy lên anh em nhá khởi động máy lên để những cái tia cực tím của máy nó phát ra anh em nhá nó sẽ nhận diện bây giờ tôi sẽ đặt lên nó khoảng tầm 5 7 giây nó sẽ rung lên là sẽ ghi nhớ cái màu quân của tú rồi cái máy này nó đã ghi nhớ cái màu quân của nó tú rồi anh em nhá coi như cái lá bài này nó mất tác dụng đây là cái lá bài xanh chín của sới đi hay là quân villa quân năng long đều hết bây tôi sẽ cắt thử và tôi test thử cho anh em anh em nhá anh em lưu nhá bây trên thị trường ạ có rất nhiều cơ sở bán những cái máy kém chất lượng anh em hãy đến những cơ sở uy tín mà mua hàng nhà mình có hai cơ sở bến xe mỹ đình hoặc bến xe ra mắt anh em nào gần đâu mang bát đĩa quần cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá tôi quay video tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nghe và cảm nhận còn nó tí nữa tôi đúc vào người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá tứ tử không màu nào nó sẽ không thu được nó sẽ không rung lên ba đen hay ba trắng nó thu thiếu một màu nó sẽ rung một cái sấp hai thu thiếu hai màu nó sẽ rung hai cái ba đen hay ba trắng đều rung một cái tứ tử thì không bao giờ rung rồi anh em đi nhá bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín rồi bây tôi test thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc này anh em này anh em lưu ý nhá cứ khoảng cách từ hai mét rớt về đụng ở đâu được dung chỉ mình mình biết thôi người cạnh không thể biết được máy báo dung một cái rồi tất nhiên là thu thiếu một mỏ vị đánh 500 triệu và lẻ mở này không mở rồi chuyện xa anh em nhá ba đen này anh em này tiếp này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 bạc đi rồi máy báo rung một rồi bởi vì nó thu thiếu một màu vị mở này không mở là có chuyện xài anh em nhá qua vài tiếng bạc tôi đúc vào người dung chỉ mình biết thôi bây tôi sẽ để ra bát dung để cho anh em nghe và cảm nhận anh em nhá tiếp này dung một rồi tất nhiên là lẻ rồi đánh 500 triệu và lẻ mở này ai đắt những tiếng lẻ chỉ có ra đây mở thôi mở này ba trắng này anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy nhận diện quân vị là như nào bê tôi để sau hai nó thiếu hai mặt vị nó sẽ dùng hai cái này anh em này dùng rất rõ ràng anh em nhá anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình số điện thoại trên màn hình nhà mình có hai cơ sở bến xe mới đỉnh hoặc bến xe giá bát bây giờ cuối video rồi tôi sẽ đập bát và xé quân cho anh em 100 trăm là xanh chín anh em nhá anh em lưu nhá quân nào được thăng long hay villa quân bài quân tú đều hết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 anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này và khởi động lên anh em đi cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào cần cái cái sóc xong ạ mặt chắn hoặc mặt lẻ lẻ tôi đang dùng một cái chắn dùng hai cái tại sao như thế bởi vì cái sóc xong kiểu gì quân nó sẽ lẻ này chưa về mặt lẻ từ các quân nó sẽ chìm xuống từ các máy này nó sẽ nhận được tiếng âm của cái bộ vị đó tự nhiên lẻ nó sẽ dùng một cái và chắc nó sẽ dùng hai cái em cho tôi điều cực kỳ quan trọng nha ai làm cái ai sóc cái được cứ khoảng cách ngồi từ 2 mét hết về là được cứ gần cái nó xong tự khắc nó sẽ thu âm quân vị nha anh em nha tôi khẳng định luôn cái đồ đồ chuẩn xác 100 trăm nha anh em nha bát đĩa và quân cán hoàn toàn là sai chín sau tôi không nói nhiều nữa tôi sẽ vào thực tế luôn để hướng dẫn cách sử dụng nó như nào xem có hiệu quả như nào không anh em nha cái đồ này đồ từ Macau về vừa cập bến rồi anh em ạ anh em hãy nhanh tay alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình anh em nhá để tư vấn cụ thể hơn anh em nhá bây tôi sẽ vào test thử luôn bát đĩa hoàn toàn là say chín anh em nhá bát hoàn toàn là say chín anh em này đĩa hoàn toàn là say chín anh em nhá tôi khẳng định luôn với cái đồ này à, anh em đi chơi à, không cần mang bát đĩa cuôn cán đi anh em nhá anh em đến mua hàng trực tiếp anh em có thể mang bát đĩa cuôn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá sau tôi vào thực tế luôn anh em đi chơi à, chỉ cần bật cho tôi khởi động máy lên khởi động máy máy lên tự nhiên những con chip này nó sẽ khởi động máy này anh em này nó sẽ lên đèn anh em nhá anh em ạ à, anh em nhìn nhá cứ cần cái xong một hai cái anh em bình tĩnh ạ đánh lẻ nó sẽ dùng một cái và chẵn nó dùng hai cái anh em cho tôi điều cực kỳ quan trọng anh em nhá giờ tôi không nói nhiều nữa tôi đánh thử luôn anh em này tôi quay clip ạ thì tôi sẽ để ra cái đĩa này để cho anh em nghe và cảm nhận cùng tôi còn lâu tí tôi đúc vào người chỉ có mình tôi biết thôi anh em nha anh em đi nha cái đèn này cứ cần nháy một cái nó là lẻ mà nháy hai cái là chắn anh em nha tôi lật mặt vị này anh em nhìn thấy hai ngày chưa dung dung chỉ mình biết được người cạnh cũng thể biết được anh em nhá sau tôi không bây giờ tôi vào thực tế tôi sắp thử luôn anh em nhá đèn báo hai cái anh em nhìn rất rõ nhá đèn hai ba cái dung chỉ mình biết người cũng cái bên tất nhiên là chắc rồi dung hai cái là chắc rồi đánh một tỷ chắc này mở này không mở là sai anh em nhá tiếp này anh em để ngang để dọc cứ gần cái xong ạ đặt xuống im quân nó sẽ đo rồi cầu rồi đẹp vẫn nhảy hai cái vẫn là dung hai cái anh em nhá đánh 50 triệu vào chắc này mở này không mà sai chồng quân chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá tiếp này bạc cầu rồi đèn vẫn nháy hai cái và dùng hai cái đánh tất và chắc cho tôi mở này tứ tử đây anh em này tiếp này đổ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá rồi đèn nhé một cái và dùng một cái tất nhiên là lẻ rồi đánh tất tay vào mặt lẻ cho tôi mở này ba trắng anh em này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá sau đây tôi để ra cái bát ạ cái đĩa để dung để cho anh em cảm nhận cái đèn của nó và cái dung của nó như nào bây giờ tôi sẽ đúc vào người dung chỉ mình biết thôi người ngồi cạnh thì thể biết được anh em nhá tôi đúc luôn vào người tôi đánh thử cho anh em này ba trắng sắp tiếp này anh em để ngang để dọc đều hết dung hai rồi dung hai trong bát trong đĩa tất nhiên chắc rồi đánh năm đều chuột chắc để mở này không bao giờ chuyên sai anh em nó sấp hai này anh em này cứ gần cái đắp xong đặt xuống cái quân nó tự nảy máy nó tự thu âm anh em nha đồ này đồ mới ra đồ đẳng cấp nhất rồi anh em hãy nhanh tay alo trực tiếp để tư vấn máy báo dung một rồi dung một trong mắt trong nhất tất nhiên là lẻ rồi đánh năm triệu vào mặt lẻ mở này không bận xài ba đen này anh em này đồ này mới ra anh em hãy nhanh tay alo trực tiếp để tư vấn anh em nhá tiếp này cần cái lắp xong đặt xuống nó thu quân vị rồi máy vẫn bao dung một dung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được đánh một tỷ và lẻ này mở này không mà xài vẫn ba đen lẻ, chồng quân chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá cứ gần cái xong xong ạ im quân im mắt quân nó nhảy xong nó sẽ thu tiếng âm nha anh em nhá bạc cầu rồi máy vẫn bao dung một đánh một tỷ và lẻ này mở này không bẩn chuyện xài anh em nhá qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu quân vị là như nào rồi anh em nhá anh em đi chơi đó, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy thu quét quân vị thôi bát đĩa và quân cán hoàn mà là say chín anh em mua hàng có thể mang bát đĩa quân cán xanh chín của anh em đến cửa hàng thử hàng trực tiếp anh em nha anh em đi chơi chỉ khởi động cái máy này lên anh em đi nha cứ gần cái á ví dụ lẻ này thì đèn nó sẽ nhảy anh em nha nó rất dễ anh em nha đấy như này nó sẽ dùng hai cái anh em nha lẻ một cái nữa này nó dùng một cái này anh em này